Xin chào tất cả anh em thì cái video này của tôi hôm nay lại tiếp tục giới thiệu về những cái bộ tài xỉu của bên cơ sở bên tôi dành cho anh em làm tay cái cho anh em ra sòng sới anh em đi chơi tài xỉu Đấy, ở các đấu trường lớn hay là các sân chơi lớn nha anh em nhé thì cái bộ hột tài xỉu VIP này là cái bộ hột tài xỉu mới và là hàng độc quyền của bên cơ sở bên tôi và có một số anh em cũng ờ, chưa hoàn toàn biết cái cách lắc của cái bộ hột tài xỉu và cái cách lắc hột tài xỉu để cho anh em đi ra sòng sới anh em đi chơi giúp cho anh em có thể giành được cái phần chiến thắng thì anh em cái này phải do kỹ năng của anh em một phần một phần cũng do hột này anh em tập lắc cái bộ hột này anh em làm quen được với những cái thế hột nó đi Đấy, thì à, cái video này tôi sẽ test cho anh em trước tiên là tăng tích của cái bộ hột này thì tôi bao cho anh em ăn thua trẻ hột bao cho anh em lâm châm nước muối dọi đèn tất cả các loại tăng tích anh em nhé để cho anh em yên tâm hơn khi mà anh em ra sòng sới anh em à, đi chơi tài xỉu anh em đi đánh tài xỉu anh em cũng ngại một phần nào đó tăng tích thì bây giờ hôm nay tôi sẽ test trực tiếp cho anh em cho anh em cảm nhận cùng với tôi đó, trước tiên tôi sẽ dọi đèn cho anh em cả ba hột ừ. Đó, hột thì rất trong nha anh em nhé à, nước muối nổi cực kỳ là trong trong không tìm vết luôn anh em nhé hộp thì cực kỳ đẹp quay gần cho anh em xem đúng không ạ à, mặt hộp Đấy, nước muối nổi thì khi mà anh em vớt hột thì anh em lau khô lau sạch sẽ những kẽ hột mặt hột này đi Đấy, để anh em bảo quản cái bộ hột của anh em nó bền hơn và nó không bị nặng anh em nhé nam châm thì không hít anh em nhé hoàn toàn là không hít nha anh em nhé nắp chén đĩa cũng là nắp chén đĩa chợ bao tăng tích cho anh em thì cái bộ hột này công dụng của nó ra sao và cái lợi thế mà khi mà anh em đi lắc ở ngoài sóng sới cái bộ hột này nó đi như thế nào thì bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho anh em trước tiên là cái bộ hột tài xỉu vip của bên cơ sở bên tôi chống thầy thợ chống máy phân âm nghe hột nha anh em nhé đấy và cái bộ hột này khi mà anh em chưa có cách lắc hột tài xỉu của bên cơ sở bên tôi của cái bộ hột tài xỉu vip này thì anh em lắc cái bộ hột nó sẽ đi đều 5 năm chén tài chén xỉu cho anh em đó thì bây giờ không là mất nhiều thời gian của anh em thì bây giờ tôi sẽ đi vào test cho anh em trước tiên là cái phần đi đều của cái bộ hột tài xỉu này anh em nhé hai năm sáu đúng không anh em Đó, xuống xỉu một hai sáu đó lên tài 256 Đấy, bộ hột đi rất là khôn anh em nhé chén tài chén xỉu bộ hột đi đều 5 năm hướng xỉu 133 đó, và đặc biệt là cái bộ hột này chống thầy thợ nghe hột và chống máy phân âm nghe anh em nhé bao cho anh em luôn lên tài 236 đúng không anh em bộ hột đi cực kỳ khôn và bộ hột đi đều tỷ lệ 5 năm Đấy, 113 Đấy, đúng không anh em chén tài chén xỉu tỷ lệ 5 năm thì bây giờ tôi sẽ giữ tài giữ xỉu cho anh em một vài chén để cho anh em xem cái bộ tài xỉu vip này nó hay như thế nào anh em nhé giữ luôn xỉu cho anh em này 113 tôi giữ xỉu cho anh em 223 113 đúng không anh em 112 bộ hột đi cực kỳ khôn và những thế hột bên trong đi toàn thế hột nhỏ anh em nhé 224 vẫn là xỉu đúng không anh em Đó, tiếp tục là xỉu 11144 chén này lên tài tôi giữ luôn tài cho anh em vài chén nữa 466 256 vẫn là tài 236 tiếp tục là tài bộ hột đi cực kỳ khôn anh em nhé chén này về bão bão chén này lỗi nhưng mà nó lại về bão nhất anh em nhé đấy thì cái bộ hột tài xỉu vip của bên cơ sở bên tôi cái tỷ lệ lên bão của nó rất là cao anh em để ý khi mà anh em lắc cái bộ hột tài xỉu của bên cơ sở bên tôi lên đôi lên cặp rất là nhiều để chờ lên những chén bão như thế này đấy thì anh em nào có hứng thú có nhu cầu muốn sở hữu cho mình cái bộ hột tài xỉu vip của bên cơ sở bên tôi để anh em hãy liên hệ với tôi theo hai số điện thoại ở trên màn hình để anh em được tư vấn trực tiếp 24 trên 7 đấy. và anh em có thể lên trực tiếp cơ sở bên xe miền Tây để anh em mua và test cái bộ hột tài xỉu vip của bên cơ sở bên tôi thì video ngày hôm nay của tôi làm đến đây là kết thúc xin chào tất cả anh em hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo